ธรรมาสวนกะลัวยัมพดันตาธรรมาสวนกะลัวยัมพดันตาธรรมาสวนกะลัวยัมพดันตาอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาปุตังภควันตังอภิวาเดมิสวาคาโตภควตาธรรมโมธรรมังนัมมาสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆนัมมามี Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Phật bảo là đến toàn tri diệu giác trí tuệ từ bi viên mãn Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi diệt tận vô minh phiền não Thầy cả chư thiên và nhân loại chúng đệ tử xin thành kính đánh lễ Phật bảo Pháp bảo là những phương lương diệu dược năng trị lành những tâm bệnh phiền não của chúng sinh những ai thực hành theo Pháp Bảo sẽ hưởng được hiện tại là trú ở trong đời này cũng như ở kiếp lai sinh. Tăng bảo đến những bậc chúng trung tôn các ngài thừa như lai sứ tác như lai sự đã đắc thánh hoặc còn phàm. Các ngài là mô phạm của quần sanh là phước điền của chư thiên và nhân loài. Chúng đệ tử xin thành kính đảnh lễ tăng báo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 Ờ, an vị một ừ, tôn tượng cũng như là chỉnh sửa một phần điện Phật và giải tăng phòng được căn bản tốt đẹp. Để tăng thêm phần phước báo và cũng như là để hồi hướng phước lành đến hương linh thiện nam Phật tử Lâm Kim Đắc pháp danh Thiện Phước nhân 49 ngày khi Phật tử đã qua đời. Kính thưa quý vị, chúng tôi được biết Phật tử vào thập niên 80 có lẽ là trước đó nữa nhưng khi chúng tôi vào chùa thì chúng biết chúng tôi biết được Phật tử Thiện Nam, Thiện Phước này là một người chuyên về ngành giáo dục là một vị thầy dạy học từ trước 75 cho tới sau 75 và sau đó thì đi định cư ở Canada, Gia Đại. Chúng tôi lúc rất là còn nhỏ nhưng chúng tôi thấy một cái điều này là thầy Phước này hay thầy giáo đắc chúng tôi kêu là thầy giáo đắc không à cô giáo đắc thầy giáo đắc á thầy giáo cô giáo thì thầy giáo vào những năm 80 tiền bạc rất là khó khăn phải nói là vậy đó những điều mà bao nhiêu tiền của thì đều đem đi thỉnh kinh hết vào lúc đó mà quý vị biết Bồ Đại Tạng Việt Nam Hòa Thượng Minh Châu dịch có cuốn nào thì thầy giáo đều thỉnh hết và gom rất là nhiều kinh sách để làm một cái một cái thư viện cho Phật tử đọc cho Phật tử học vì cái duyên sự và cũng là một trong những người hộ pháp rất là đắc lực đương thời lúc đó. Và kính thưa quý vị, ngay cả thầy cũng có một người con đi tu mà đó là cái pháp danh của vị đó là chánh pháp nhưng sau đó thì à, trở về thể tục thì có thể nói rằng là một cái tinh thần hộ pháp hộ đạo rất là lớn hôm nay nhân sự tùng sự đó chúng tôi sẽ nói về một cái đề pháp gọi là thừa tự hay là sự kính pháp mà trong kinh thừa tự pháp có dạy như thế này vì tỷ kheo trú pháp thích pháp mến pháp tâm tư hằng niệm pháp sẽ không bao giờ rời xa chánh pháp kính thưa quý vị xem như là mấy chục năm qua thầy đã rời xa quê hương định cư ở Canada nhưng điều mà thỉnh thoảng thì thầy cũng về nếu giờ phút cuối cùng thầy cũng ra đi trong một cái sự nhẹ nhàng và trên tinh thần theo lời Phật dạy không phải kèn trống gì rơm ra phức tạp ồn ào thỉnh các sư ở siêu lý và các sư ở chùa siêu lý ở Vĩnh Long ở đây và người cuối cùng để từ ở đài từ ở nhà hoàng về đài hòa tán là chính chúng tôi tụng một thời kinh dài trước khi thì nhập đài hòa tán từ ở nhà hoàng muốn nói như vậy để chúng tôi gửi đến quý vị sự thật khi mà hiểu pháp á, hiểu đạo đó thì lúc đó chỉ là hình hài thể xác à là một Phật tử hiểu biết cái giáo lý giáo pháp lúc đó chúng ta làm cái gọi là lễ cầu siêu cho người thân khi đang hiện hữu đó mà chưa tăng đọc kinh quý vị đọc kinh đọc kinh để cho ai nghe quý vị không kinh sang quê gác mà chúng ta gọi là cái kinh cầu siêu đó kinh băng sắc lát là kinh quán tướng mà người chết sao quán tưởng người chết sẽ suy nghĩ chỉ là người sống tùng để cho người sống hãy nhớ rằng đây là vô thường đây là khổ não đây là vô ngã không để riêng cho một một ai mà để chung cho cho toàn thể nhân loại chúng sinh trên cuộc đời này ma vương và phạm thiên cả thải à ngay cái chỗ này chúng ta phải nhớ là một người hiểu đạo phải hiểu như vậy còn cái việc mà để đến đây mà cầu siêu cho Hương Linh ông Nguyễn Văn A bà Nguyễn Thị B gì đó xin cho được thoát khỏi mê đồ vãng sanh về cảnh giới an lành là làm yên lòng cho người sống là siêu cho người chết nói vậy thôi còn có một số người á, người ta cho rằng quý vị biết nếu mà chết á, mà không có thầy không có sư đến mà đọc kinh á, thì cái nhà đó là bạc phước bạc phần ông bà cha mẹ gì đó làm ác vô cùng giờ này con cháu hay là người thân khi mà chết không được thầy sư tụng niệm tiếng chuông tiếng mõ à cái đó nó nó, nó ghi khắc vào trong tâm khảm của chúng ta rất nhiều đời nhiều kiếp thì thôi lúc đó đó mình nghĩ rằng giờ phút cuối cùng rồi thôi không còn cái gì cho người thân mình nữa thì thôi gửi những cái gì những cái ân tình này những cái phước lành này thì cái việc cầu siêu đó nó chỉ là có một giá trị tích cực ở một phía bờ là chúng ta tạo những cái việc phước báo còn mà để mà người chết mà nghe kinh cầu siêu đó đó thì nó cũng có chứ không phải là không nhưng nó phải thật sự là hết sức là hữu phước dạ chúng tôi nói với việc có đúng không quý vị thường đọc kinh cầu siêu mà nó các pháp hữu vi thật không bền vững đó chính là chúng ta thế tôn lời dạy tỏ tường để là nhắc nhở rồi các pháp vô thượng khổ não vô ngã đúng không rồi coi như là à, rồi có những cái bài kinh khuyến tu việc trần thế khuyên ai phải gẫm danh mà chi lợi lắm mà chi bả công danh bột nước có ra gì ha ha thì hạn như là hoặc là muôn việc điều nương mấy tất hơi hơi vừa dứt rồi việc đời cũng sẽ chấm dứt nào của cải vợ con tiền bạc nhắm mắt rồi nắm tay không để nói cho ai nghe nói cho cái người đàn hiện hữu đó hãy nghe và chuẩn bị đúng không quý vị cho nên cái tinh thần của giáo lý Phật pháp là tích cực chứ không phải như một số người người ta cho rằng cái giá trị của Phật pháp chỉ là một cái sự cầu nguyện là một cái sự à, cầu khẩn để van sinh để sau khi chết cho chúng ta về một cảnh giới nào đó cái điều này không phải như vậy mà tinh thần của Phật pháp mỗi con người đều là tích cực ngay trong hiện kiếp này làm những cái thiện việc thiện việc lành đó là hành trang của tất cả chúng ta mà kinh văn gọi gọi rằng punya nít paralo kasmin và tích tha hon tipa năng chỉ có cái việc lành chỉ có việc phước báo mới là nơi nương nhờ của tất cả chúng ta ở trong đời sau cũng vậy nhắm mắt rồi lại nắm tay không tiền bạc của cải vật chất gì để lại có ai đi ra mà mang theo được mang theo được vàng bạc châu báu quý vị bỏ vô trong hòm đó chôn thì nó đào lên mà nếu như thiêu á thì mấy cái thợ thiêu thế nào nó cũng lựa nếu mà biết có vàng nó nó nó đảo qua đảo lại nó sốc qua sốc tới sốc lui nó tìm có vàng nó lấy chứ chúng ta cũng chả có lấy rồi cái vàng bạc nó chôn xuống dưới đó cũng nằm yên đó đến một lúc nó trở về thứ đại chứ đâu có mang theo đâu có mất bởi vì chôn nó 50 năm sau đạo lên cũng còn vậy thì người chết có mang theo có xài được không không đó là thật mà chỉ mang theo cái việc lành việc phước bởi vì kinh phân kinh văn Phật dạy tâm ý dẫn đầu tâm ý làm chủ tâm ý tạo tác nếu nói hay làm bằng hành động bằng hành động ác thì đau khổ sẽ bước theo sau như bánh xe chân vật kéo và cũng vậy Nếu nói hay làm bằng hành động thiện Thì an lạc sẽ bước theo sau Như bóng không rời hình Ở trong cuộc đời này nó là như thế Chúng ta mang theo là mang theo những cái việc lành, việc thiện Nhưng ở đây có một điều hết sức quan trọng Chính là thế, <coughs> thế nào là cái sự trú Pháp, thích Pháp, mến Pháp, tâm tư hằng niệm Pháp Trước nhất Chúng ta mến Pháp để chúng ta có một niềm tin. Thích Pháp, mến Pháp đây có nghĩa là ở đó chúng ta có một niềm tin đặt hết vào quy y Phật là tin cái sự giác ngộ của Đức Phật. Chúng ta phải hiểu như vậy. Quy y Pháp là tin cái gì? Pháp mà được Đức Thế Tôn giảng dạy này sẽ chuyển mê khai ngộ, khai mở đạo lộ, khai sáng khai sáng cho tâm hồn của chúng ta để dẫn dắt chúng ta từ bờ mê về bến giác, bỏ ác làm lành, thực hành các việc thiện. Tinh thần của Phật là vậy đó. Và vì chúng ta thích Pháp, mến Pháp đó, chúng ta mới đi theo được. Bởi vì chúng ta có niềm tin, à, Đức Phật, Giáo Pháp và niềm tin ở chúng tăng là các bậc tịnh hạnh như lý hạnh, chơn chánh hạnh, là bốn đôi tám vị xứng đáng cho chúng sinh lệ bái cúng dường ân đức tăng bảo ân đức pháp bảo ân đức phật bảo nó như thế đó nó rất là quan trọng hôm qua chúng tôi giảng cái câu pháp cứu số 298 đệ tử Gotama thường niệm tưởng ân đức Phật ân đức Pháp ân đức Tăng ân đức của thí ân đức của à, của cái sự xả ly người ấy sẽ được an lành thì có một tích truyền có hai cái đứa bé một đứa bé theo bên ngoại giáo tức là bên bên ngoại đạo một đứa bé theo bên có niềm tin cha mẹ nó có niềm tin nơi Phật mỗi khi bắt đầu hai tụi nó chơi với nhau mỗi lần mà chơi nó chơi nó chơi nó chơi những trò chơi mà khi nó ném cái bóng lên thì cái con của ngoại giáo nó nó, nó niệm rằng arahan ta năng nam mô arahan ta năng con còn cái con của cái cái, cái đứa bé mà con của cái của, của ông bà la môn mà mà có cái niềm tin thì niệm nam mô bút thà giác nam mô bút thà giác thì lúc nào nó niệm nam mô bổn thầy giá nó cũng thắng hết nó thắng arahanta này arahanta năng thì cái chữ arahanta năng của cái đó nó kêu là y như một thượng đế một a la đó, đó đó tức là bậc tối cao mà nó cái chữ arahant nó đồng của Phật giáo thì nó, nó khác cái nghĩa với ý nghĩa của uh, của ngoại giáo chỉ nhưng cũng lấy cái chữ phạn vậy đó thì cái đứa trẻ con mà mà con của người có chánh kiến á chánh giáo đó thì lúc nào nó cũng thắng hết cái đứa kia nó cũng tức nó thôi bây giờ mình không niệm cái của mình đó mình niệm niệm nam mô bổn thai giác như như như bạn của mình thì nó có thắng có thua à nó, nó cái trong cái tích truyền kể như vậy đó thì một hôm thì cha cha của của của của cái đứa bé chánh giáo có một cái cái cái mới đi à, mới dẫn một cái gỗ xe bò đi ra ngoài đi ra ngoài thành thì trên đường đi về ờ, thì bắt đầu vào buổi trưa buổi chiều đó dừng lại để ăn uống một chút xíu thì con bò đó nó nó nó cho nó bò, ờ, coi như là thả nó ra cởi nó ra cái ách ách kéo đó thì nó hòa với một đàn bò một đàn bò đi thì cha của đứa bé mới chạy theo mới đi tìm thì tìm nó về được thì lúc đó vào tới thì cửa thành nó đóng thì câu chuyện đó ở từ với lúa quá đá và đi vào cổng thành ra chắc cái hát tức là thành vương xá đó thì kính thưa quý vị thì vào lúc đó đó thì vào đêm đó đó bắt đầu phải ngủ đêm ở bên ngoài này mà ở ngoài thành này dạ soa rất là nhiều thì có hai con dạ soa, một con dạ soa cũng tránh kiếm một con dạ soa tà kiến nó nói ta sẽ ăn thịt cái đứa bé này thì tối đến đó thì nó sợ cái cái con của cái, cái cái dạ so của chánh kiến nó không được ngươi đừng có ăn như vậy đó là tội lỗi nhưng cuối cùng cái con dạ soa ác tâm này nó cũng vẫn muốn ăn thịt thì nó vừa đụng vô cái đứa bé đứa bé giật mình niệm nam mô bút tha giá thì bắt đầu niệm niệm tưởng đến ân đức phật cái con dạ sói nó giật mình nó quảng hốt nó buông ra nó sợ hãi thì kính thưa quý vị thì sau đó đó thì để coi như là nó nó nó nó, nó giúp lại cho cho cho cho coi như làm sao nó chuột lại thì nó đi vào cái hai con dạ so này nó vào cung vua lấy một cái mâm vàng và nó chuẩn bị nhiều thức ăn cho đứa bé thì đứa bé ăn ăn xong đứa bé cứ tưởng cha mẹ của mình cho thì sáng ra đó thì thì bắt đầu mới mới đi tìm báo tức là mất cái mâm vàng của vua mâm mâm nó rất là quý thì sau khi đi tìm hết tất cả thì tìm ra ngoài thành thì thấy trên cổ xe bò này có có cái mâm vàng thì bắt thì mới bắt cái cái là là là, là ừ, đứa bé cùng với cha mẹ vào vào trong thành thì khi vào trong thành xong á thì hỏi đứa bé thì đức vua là người hiểu biết mới hỏi gì chứ ờ, tại sao như vậy thì à, hỏi đứa bé thì đứa bé nó qua con hoàn toàn không biết mà con chỉ biết Ờ, con thấy hai người con dạy so đó hai người này tưởng con tưởng là cha là mẹ con cho con đồ ăn con chỉ biết dạy con ăn nhưng điều của hai con dạy so này nó cũng là đặc biệt nó dùng cái thần lực của nó đó cho đức vua thấy chỉ có đức vua thấy thôi tất cả những người khác không thấy thì đức vua thấy đây là cũng lạ tại sao chỉ mình ta thấy mà tất cả những người khác không thấy thì nói đến cái đứa bé nó tường thực lại như vậy đó nó nói nó niệm phật như vậy niệm nam mô bố thai giá như vậy và sau đó nó được nó nó ngủ thức dậy thì một lát sau nó được nó được ăn một bữa cơm rất là ngon chứ hoàn toàn thì sau đó đức vua mới vào hỏi phật thì đức phật ngài mới nói rằng đúng như vậy tại vì ai hiểu biết được ai niệm tưởng được ân đức phật ân đức pháp ân đức tăng và ân đức của mà chúng ta mới tùy niệm niệm phật niệm pháp niệm thí niệm thiên niệm giới nhưng ở đây tức là niệm niệm tưởng đến đến coi như là tư niệm à, rồi niệm tưởng đến cái sự xả ly <coughs> thì sau đó Đức Phật ngày mới xác định rõ rằng ở đây ai niệm tưởng được ấn đức của của Tam Bảo chúng tôi ngắn lại rút ngắn lại ấn đức của Tam Bảo thì ở đây nếu chúng ta thực hành pháp có nghĩa rằng chúng ta biết đến ân đức của của pháp bảo chúng ta thường nghe các vị pháp sư pháp bảo là những phương lương diệu dược năng trị lành những tâm bệnh phiền nào của chúng sanh hay là pháp bảo đây chính là tam tạng kinh điển pháp bảo những lời vàng những khuôn vàng thước ngọc mà chính miệng thân chính khẩu từ của của Đức Phật đã giảng thuyết để để lại cho chúng sinh kính thưa quý vị khi chúng ta thích pháp khi chúng ta mến pháp đó là chúng ta có niềm tin và chúng ta trân quý một người có niềm tin ngồi nghe Phật pháp khác một người có một tinh thần hiểu pháp ngồi nghe phật pháp nó khác khác hơn người không hiểu một người không hiểu là ngồi sẽ là lơ mơ là mà một người không hiểu Phật Pháp Không có duyên với Phật Pháp Dầu vị Pháp Sư đó có nói hay cách nào Cũng sẽ không hiểu Mà một người có duyên với Phật Pháp Nói cách nào chúng ta cũng cũng lựa chọn được Vì ấy nói thật là dài Chúng ta cũng tìm được một câu vì ấy đố thật là ngắn Chúng ta cũng tìm, tìm được một câu Để mà chúng ta ghi nhớ Chúng tôi nhớ hồi nhỏ lúc mà Cái chuyện năm 1980 mấy Tám mấy 90 Chúng tôi nè Thượng tòa Pháp Nhiên nè Cũng như là Thượng tọa Minh Đức rồi nhỏ xíu vậy đó Bắt lên Pháp tòa mà quý vị biết lúc đó nó nhỏ xíu mà như cái còn còn nhi đồng mà còn em bé baby kêu thì dạ sợ muốn chết luôn nhưng điều nó không gì hết cứ học đi, có sư tụi con đừng có lo à, thì kính thưa quý vị nhờ như vậy không mà các vị pháp sư phải nhớ à, các vị phật tử phải nhớ rằng vị pháp sư này ngồi tòa tuy quý vị đó thuộc lòng luôn nói cho vị nghe nhưng cũng lặp lại phật ngôn quý vị cũng nghe một câu phật ngôn là quý vị có phước đó chứ không phải bây giờ lớn lên rồi thì bắt đầu giảng thuyết một giờ hai giờ nhưng hồi thở xưa nghe kêu tới tên một cái giảng thuyết một cái là run sợ muốn chết nhưng bị ép buộc buộc phải làm đi phải tập đối diện với hội chúng để thấy những cái điều thiếu sót của mình như thế nào để mà cố gắng mà học pháp thì nó gọi là huấn luyện pháp sư cho nên bây giờ hội chúng là hai ba chục người năm mười người một ngàn người trước nhất vị pháp sư lên phải trấn tĩnh đừng có khiếp sợ đừng có lo sợ mà phải vững vàng và phải nhớ những cái lý pháp gì mình cần phải giảng thuyết để gửi tới cho người ta à thì kính thưa quý vị thì khi chúng ta có một cái duyên với Phật pháp thì chúng ta mới hiểu được ngày nào mà quý vị học pháp mà không hiểu ngày nào quý vị nghe pháp mà không hiểu thì không có cách nào quý vị thực hành pháp được hết ai nói rằng à, tôi học không được chứ tôi vô tôi ngồi à, tôi ngồi cái tôi an định tôi có chánh niệm có nó hơi bị xạo hơi bị dối thật á không hiểu sao mà hành hành cái gì nó ngồi ra nhắm mắt cái thở vô thở ra đúng lúc nào cũng thở vô thở ra mà có có chánh niệm được hay không mới là một chuyện và chánh niệm được bao lâu mà có chút xíu ngồi được chừng một ngày hai ngày một tuần hai tuần một tháng hai tháng một năm hai năm ra nổ nghe nghe cũng như là, là là toàn bộ đất nước thế giới này nghe luôn nó chết bồ rồi không có cần thiết như vậy khi mà người ta hiểu về Phật pháp á, người ta không cần phải nói những ta không chê trách ai hết bởi vì ai hành pháp pháp sẽ hậu trì người hành pháp đó, cái, cái điều thứ hai chúng tôi nói cho ông vị nghe trước nhất là thích pháp mến pháp từ chỗ mến pháp thích pháp chúng ta có một tâm tư cũng như quý vị biết khi mà hiểu Phật pháp á, người ta mới biết quý trọng được câu kinh quý vị biết chúng tôi nói thật á, khi mà gặp một câu kinh ở trên cái cái bao thơ chúng tôi không dám dò lại khi mà nó nhào chúng tôi không dám dò lại mà chúng tôi phải xé câu kinh nó ra để chúng tôi đốt một cái hành động nhỏ thôi nhưng ở đó là mình kính pháp đây là lời dạy của phật chúng ta đã thấy mà chúng ta dò chúng ta dục như vậy đó là một cái hành động thiếu tôn trọng pháp báo nghe chưa đó quý vị, quý vị tu nữ nhớ cái điều đó đó này vứt bỏ dục sao cẩn thận cho đó hay là một nén nhang mà có hình phật chúng đừng có dò dục chúng ta phải biết kính trọng ti là hình ảnh thôi tờ giấy mà nó có cái gì phải không thì sự thật ở đây chỉ là pho tượng này chỉ là đồng nhưng mà thử thử ai đụng chạm vô coi chúng ta không chấp nhận liền bởi vì đó là chỗ chúng ta tôn kính những hành động nhỏ rất nhỏ như vậy nó sẽ thể hiện được cái tâm cái tâm của chúng ta kính pháp không phải là chỉ kính là một chuyện đâu mà chúng ta thích pháp mến pháp thì chúng ta mới đi theo Phật pháp sống chết với Phật pháp chúng ta nên yêu pháp đó chúng ta yêu người thì sống hết vì người thì chúng ta yêu Phật yêu pháp sống hết vì Phật sống hết vì pháp đó là thật nhưng chúng ta chỉ biết yêu người bằng một cái ái Ái luân hồi của chúng ta thôi Nhưng chúng ta không có yêu biết yêu mến Kính yêu Cái chữ kính và yêu Yêu ở đây tức là sự quý trọng Sự nâng niu Sự bảo bọc, sự gìn giữ Cũng vậy Kính Pháp ở đây Cái tinh thần hộ Pháp như vậy đó Thì cách chiêu ngày xưa đó Chúng tôi nhớ lại đó Nãy chúng tôi đi chúng tôi suy nghĩ đó À thì ra bao nhiêu cái tiền của vào những lúc khó khăn mà dám bỏ ra sự thật ra lúc đó, đó sự thật ra tôi cũng biết là một cách căn bản thôi tiền bạc một cách căn bản nhưng thì giáo đắc dám bỏ ra mà quý vị biết một bộ kinh bộ sách như vậy ngày hôm nay cũng phải là nếu chúng ta thỉnh một nguyên một bộ đại tạng vậy cũng là phải vài chục triệu mới đủ đó vài chục triệu của ngày hôm nay nó dễ tìm hơn là vài trăm ngàn của ngày xưa từ xe cổ đi rất là khó khăn mà phải đi lên Sài Gòn lục tìm những cái sách này những cái cái cái những cái cái cái, cái lời kinh kia để mà gom góp về thì vừa đọc và vừa cho người được hiểu thì đây là những con người hoàng pháp đây là những con người hậu pháp mong rằng tất cả chư phật tử của chúng ta cũng vậy mình có thể cái bài pháp này nó hay chia sẻ ra một cái lời kinh này nó hay ngày hôm nay thì không có những cuốn kinh thì chúng ta có thể là à, chúng ta gửi gửi lên ở trên ở trên Facebook hay hoặc là bên Zalo hay là Viber gì đó chẳng hạn tùy chúng ta đó cũng là một cái công cụ truyền bá đông cổ cũng công cụ gửi tới cho người đọc học và hiểu mở cái tinh thần ra biết lá nát làm lành còn việc nhiều khi có một người đọc có một người học đó bởi vì vị pháp sư rất là là là là, là tốt là tại sao như vậy cũng như một vị thiền sư một vị pháp sư rất là tốt tại sao một lời nói ra đó có thể thấu tận tâm can của người đang đau khổ có thể cứu vớt những con người mà quý vị biết hư đốn có thể quay về bờ giác quay về chánh đạo đó chính là cứu á cái đó cứu người là cứu như vậy đó chứ không phải cứu sống bệnh du quản đối khác gì cứu sống mà cứu cả luân hồi nha cứu cả luân hồi của chúng ta thì một người một người mà mà trú pháp thích pháp như vậy mượn những con người đó hết sức là tốt đẹp và rồi chúng ta biết khi chúng ta thích pháp mến pháp lúc đó chúng ta mới cái gì trú pháp an trú trong trong pháp mà muốn an trú trong pháp thì chúng ta mới phải thực hành pháp Lúc đó chúng ta mới biết trì giới, chúng ta mới biết làm những việc lành và lúc đó chúng ta mới biết tu thiền, tu thiền định. Tức là chúng ta thực hành theo lời dạy của Phật. Mà thực hiện theo lời dạy của Phật, đây là sự thực hành. Có nhiều khi chúng ta cứ nghĩ thực hành theo lời dạy của Phật có nghĩa rằng là chúng ta phải ngồi xếp bằng một giờ, hai giờ niệm thích vô, thở ra hay phòng lên, xẹp xuống, đó mới gọi là hành thiền. Bây giờ chúng ta mất mát chồng vợ chồng con cái chúng ta mất mát đi tài sản của chúng ta và chúng ta nghĩ rằng à Phật dạy ta phải chia lìa sự vật mà ta thương ta yêu ta vừa lòng ta phải mất đi những tâm tư tình cảm rồi ta sẽ già ta sẽ bệnh và ta sẽ chết đó chính là chúng ta đang hành Phật pháp đó quý vị quý vị hiểu hiểu chúng tôi không đó chính là chúng ta thực nghiệm thực nghiệm ở trong lòng và từ chỗ đó chúng ta mới biết buông bỏ xả ly bởi vì tu tập thiền quán cái mục đích cuối cùng để làm gì để buông bỏ hay là thấy được cái sự sanh sự diệt thấy được cái sự vô thường sự khổ não cái sự vô ngã của danh và sắc này khi chúng ta nghe bởi đừng có nói rằng à, chúng ta học mà chúng ta không biết hành cái hành đó như thế nào nó có nhiều cái cách hành mà chúng ta phải có sự suy quán như vậy chứ rồi bây giờ quý vị ngồi xuống quý vị suy nghĩ như vậy nó sẽ nó sẽ hay hơn là chúng ta ngồi chúng ta nhìn hình ảnh của người chết đó là cha là mẹ là vợ chồng con cái của chúng ta để chúng ta buồn hay rồi chúng ta à, chúng ta tụng kinh rồi chúng ta hồi hướng vân vân nó không bằng cái mà chúng ta chỉ niệm tưởng à thì ra rồi tất cả chúng sinh phải chết Sappe Satta Marisanti rồi tất cả chúng sinh phải phải cái gì phải ra đi phải từ bỏ bởi vì đi theo cái nghiệp riêng của mình nghiệp là tài sản nghiệp là sự thừa tự nghiệp là quyến thuộc nghiệp là của riêng của mọi người đến với nhau vào cái nhà nhà trọ của cuộc đời này hay là ở trọ Trần gian này Trịnh Công Sơn nói rằng hôm nay ở trọ Trần gian đó, à, ở trọ Trần gian đó có người ở trọ 1 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm 6, 7, 8, 90, 100 năm nhưng gọi là ở trọ thì phải phải đi phải đi mà kinh văn dạy rằng các pháp có nhân sanh lên thời các pháp phải có quả diệt của nó đây là lời dạy của đấng đại sa môn cồ đàm thì kính thưa quý vị chúng sinh hãy có đến thì có phải có cái sự ra đi sanh ra trong cuộc đời này phải chịu sự già sự bệnh sự chết mà ở trong kinh chuyển pháp luân dạy rất là hay y đăng đục khăn ariya sa chăng cha ti bi đục kha cha ra bi đục kha Nam bi đục khăn so kaparide wa đục kha đô manasubaya bành chấp ba đá nakhantha đục kha sanh ra là khổ Già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ Thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ Cầu không muốn không được là khổ Sự hiện hữu sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn này Mà chúng sinh ôm ấp chấp thủ nó Ta nói rằng đó chính là khổ Đó quý vị thấy chưa Chúng ta nếu chúng ta biết suy nghĩ À thì ra như thế Phật đã dạy như thế rồi có người phải bị già bị bệnh bị chết nói như vậy để khi quý vị bệnh tự nhiên mình buồn ủa sao mình khỏe rồi sao tự nhiên mình đi khám bệnh mà mình cũng có niềm tin mà mình cũng có làm việc thiện mình cũng học Phật pháp cái tự nhiên sao bây giờ người khác không bị sao tự nhiên mình bị buồn hiu hiu luôn trời vậy cái quả mình làm không có gì hết trơn tự nhiên cái báo dự báo thời tiết cho mình là có khả năng có khả năng ung thư nguyên một cái cái cái một cái cõi u buồn khổ đau xuất hiện tới liền bắt đầu coi như là không coi như không mến không thích việc gì trên cuộc đời coi như là lúc đó lúc đó quý vị mới thấy rằng đô la vàng bạc chúng ta không muốn quen cho nó luôn tại vì sao bây giờ tìm cầu cái sự chết ý tìm cầu cái sự sống chờ đợi bây giờ um, uh, bắt đầu mới chạy lúc đó chạy cầu cầu an cầu nguyện cái sự an sự lành sự qua những cái nạn tai đúng không quý vị ha à, khi mà, mà mà dự báo thời tiết rồi đó tức là mà đến khi bão tới nhiều khi nó bão rất nhẹ nhiều khi bão rất nặng vân vân thì đó là do nghiệp duyên của mình nhưng khi dự báo về một chút xíu chúng ta sợ quá sợ sợ luôn nhưng khi mà chúng ta hiểu à nếu chúng ta có cái nghiệp bệnh phải bị bệnh cho nên cái bệnh này không ít chúng sinh hiện hữu là đau khổ ngay cả phật ngài cũng mang cái thân bệnh chứ đừng nói chi là chúng ta thì nếu như quý vị hiểu được như vậy biết như vậy thì chúng ta mới thấy rằng à quả thật cuộc sống này nó là một điều hết sức là căn bản trong cuộc sống là phải chết phải ra đi đó là sự thật hiển nhiên một chân lý không bao giờ đổi dời được không bao giờ có một thuốc vị thuốc trường sanh bất lão bao giờ Phật học ngày hôm nay người ta muốn tầm cầu Muốn tìm lại cái sự sống Tức là tìm lại cái cái kiểu như là kêu cái tế bào sống Để người ta cấy vào cái tế bào sống Cho nó phục hồi nhưng cũng vẫn không được Bởi vì thân xác này Đức Phật nó như bánh xe Như một chiếc xe cũ kỹ Này A Nan Như Lai Cũng như một, một chiếc xe cũ kỹ Chắc chắn phải bị cái gì phải bị hư hoại chính phật ngài còn nói như vậy mà thân xác của phật cũng như vậy nếu như ngài muốn sống bằng dùng bằng tứ thần túc thì được nhưng ở đây ngài xác định như vậy <coughs> thì nhờ cái sự trú pháp như vậy chúng ta hành pháp như vậy chúng ta mới an trú chúng ta mới hiểu được rồi thì chúng ta chắc chắn chúng ta phải bị bệnh chắc chắn chúng ta phải chịu cái cái sự cái sự ra đi cái sự phân kỳ à, cái sự mà chia lìa sự vật mà thơ thơn ta yêu ta vừa lòng đó là sự thật mớ muốn không được muốn không được đó quý vị thấy đúng không đừng có nói chi quý vị bị mà chưa tăng phật còn bị mà chưa tăng chư vị trưởng lão coi như là đó đó đó tất cả hãy chuẩn bị cho cho cái cái bệnh hãy chuẩn bị cho cái già hãy chuẩn bị cho cái bệnh vỡ đây cũng như hãy chuẩn bị cho cái chết mà đức phật ngài dạy hằng quán tưởng rằng chúng ta sẽ chết chết bất cứ lúc nào gặp đây chút xíu về chiều nay quý vị nghe nói sư tư quyền chết rồi với nhiều lý do người ta nói vậy là xui đúng không chuyện đó cũng chuyện bình thường bây giờ chưa tới thì đưa đầu đưa súng vô đầu cũng không nổ nhảy trước đầu xe cũng không có cát được mà đến khi bị cái nghiệp nhẹ rồi đó thì kính thưa quý vị chút xíu đi cái sụi xuống rồi ngã cái đùng chết luôn là nói được không nữa cái tự nhiên ở đâu coi như viên đạn lạc ở đâu cái xe cái nó hút mình mình không hút xe xe nó hút mình cũng <laughs> chết tức là mà trong kinh Phật dạy <laughs> rất là hay cho dù bởi vút lên trời cho dù đáy biển có trốn thời được đâu cho dù núi thẳm mang sâu không nơi nào thoát quả sầu đã gieo khi chúng ta hiểu được cái nhân quả như vậy chúng ta bình tĩnh và hãy nhớ đây cũng là ý niệm của Phật pháp những chuyện buồn những chuyện vui đó là những cảm thọ đó là những cảm thọ vui cảm thọ buồn rồi nó sẽ vô thường đây đức phật ngày hỏi ngài xá lợi phất cảm thọ là buồn ở trong cái kinh và kinh à, đa thọ đó này xá lợi phất thọ là các cảm thọ là thường hay vô thường bạch thế tôn các cảm thọ vô thường thì chính lời phật đã dạy như vậy quý vị nhớ không trời ơi mất chồng rồi mất cha mất mẹ rồi mất con rồi nếu mà mất như vậy ta không mình không thể nào mình sống được nhất là mất chồng hay mất vợ cái người nào khóc thật nhiều lấy chồng sớm thật là nhiều người nào sốc khó, ờ, khóc vợ chết thật là nhiều lấy vợ cũng thật là nhanh Và đúng giờ không quý vị chút xíu à, buồn lắm nha nếu mà mất vậy rồi mình không muốn sống được tự nhiên bây giờ ra đi không có cặp có bè có đôi nghe thì cái chiều dài của cuộc đời thế đó Nói trời ơi đúng như vậy Bởi vì họ cần phải có cặp có đôi Cho nên không có thì họ mới mới tìm có Đó là sự thật thôi Chứ không phải là cái chuyện gì mà lạ hết Nhưng một người quán niệm thì là một chuyện khác Sợ quá sợ rồi Đã không thấy Bây giờ những sự vật mà ta thương trân quý đó Bây giờ nó mất ra rồi Thì người đệ tử không bao giờ dám bước một bước thứ hai Ngu sẽ bước thứ hai Một lần này muốn chết rồi hầu ổng hay hầu bả coi như là muốn chết luôn coi như không ngủ không ăn được theo người đúng không bây giờ tự nhiên bây giờ xuất hiện một người thứ hai mình làm nô dịch nào là đại tiện tiểu tiện một hai giờ khuya cái tự nhiên mình đang ngủ cái mình vừa mới nhắm mắt cái ừ, ừ, rồi dậy thôi cái gì uống miếng nước chỉ chỉ dưới rồi hiểu rồi khỏi ngủ luôn ha rồi tốn tiền chạy vai đầu này đầu nọ à thì những điều mà quý vị biết trong cuộc đời này nó lại như vậy đó biết đời là khổ mà mê thời vẫn mê cái này không phải là quý vị đâu mà tất cả chúng sinh phạm vu, đừng có nói tu cả các sư luôn một chút xíu coi chừng nếu mà không lái trên con đường tay lái không vững thì nó cũng accident tai nạn xảy ra như thường cho nên quý vị hiểu về nghe một chuyện gì cũng là lạ bình thường với cái chuyện đó chuyện chúng sinh mà mà chưa nói cái ái cái dục cái ái và cái sân bây giờ đó đây nè cái tiềm nguyên nè bây giờ đó, người ta đáng tuổi cha tuổi mẹ mình nhưng đều muốn nhìn muốn thương là thương rồi à. đừng có giỡn à mình đáng tuổi cha tuổi mẹ tuổi ông tuổi bà mà suy nghĩ tầm bậy tầm bạ được đừng đừng đừng đừng đừng, đừng có suy nghĩ như vậy ha còn mình ghét đó là sân tiềm miên nó ngủ ngầm ghét một cái là ghét thương một cái là thương ngay cái lúc đó cái ái hiện tại này nó cộng với cái gì cái ái anusia ngủ ngầm nó khởi sanh ngay lúc đó trời cứu luôn không có trời cứu được phật cũng cứu mô phật cái đó nghiệp của chúng sinh nó kết nó nói rồi thì lúc đó ái là vô minh nó che khuất mà vô minh có mặt thì thì không bao giờ có minh sáng suốt dẫu cho biết nó nghe mày mà lấy cái thằng đó mày mà lấy cái cái cái, cái con đó đó thế nào mày cũng chết thế nào mày cũng cũng mất cái này mất cái nọ mấy người không có hiểu chỉ tôi mới hiểu ai cũng hiểu mà chỉ có một mình tôi mới hiểu thôi chứ mấy người không hiểu ai không có hiểu cho một mình tôi hiểu rồi hiểu đến khi mà đến khi mà te tua thê thảm khóc than mọi chuyện nó kết thúc thế ở đây muốn nói cái gì cái nghiệp ngủ ngầm nó ghê gớm đó quý vị đừng bao giờ trách ờ, người đó tệ hại quá ồ khen ngợi người đó hay quá không có gì hết trơn Một người rất là hiền Đến một lúc rất là dữ Ủa sao trụ sao Đâu có ngờ đâu thôi Trời tôi thấy bà hiền lắm Sao tôi thấy ổng hiền lắm Nó hiền lắm Nhưng không ngờ nó làm vậy Cái chuyện bình thường Đó là thật Mà cái tu là vậy đó À thì ra nó cũng chuyện là gì lạ Nó vốn là như thế Thì quý vị biết Cái người mà hiểu Phật Pháp Thì chúng ta mới cân đo được Bởi vì chú Pháp à, mới hành pháp thì chúng ta mới an trú trong Phật pháp cho nên dầu cho bảo táp tám ngọn gió đời khen chê vui buồn được có mất thua chúng ta mới vượt qua được mà kính thưa quý vị đối với các bậc thánh các bậc mà đoạn lậu kìa chúng ta không vượt qua được nhưng chúng ta không có đau khổ cho đến tuyệt vọng đây là cái chỗ này người phật tử phải nhớ rằng khi chúng ta đi học chúng tôi thường nói khi chúng ta đi học khi chúng ta nghe phật pháp á, nó không có tiền không có cái gì không có cái vốn liếng gì mà để chúng ta sản sinh tiền nhưng quý vị học Phật pháp là một cái nền tảng cho quý vị tìm tiền của vô cùng to lớn bởi vì tại sao bởi vì chúng ta bình tĩnh chúng ta vượt qua những cái khổ đau chúng ta mới sáng suốt có đủ sức khỏe đối diện với cuộc đời đó chính là là quý vị biết là một cái lương hay là một cái cái cái cái một cái tiền hết sức là to lớn đúng không chứ nếu chúng ta bệnh sao chúng ta đi làm chúng ta làm việc được chúng ta đủ suy nghĩ được chúng ta ôm một cái, cái một cái khối u u phiền u buồn cõi u buồn mà đi đi gặp người này gặp người nọ làm việc sao được mà chúng ta biết bỏ xuống cho nên cái học Phật pháp nó tăng cái trí tuệ mà tăng cái trí tuệ buông bỏ thì chúng ta mới sáng suốt và chúng ta mới mới nhanh lẹ được có đó là sự thật nhưng người ta không có chịu vậy người ta muốn trái chín trên cây chín liền nhưng điều bây giờ cái thân cây nó đang lớn để nó sẽ cho ra trái trong một ngày gần nhưng con người mình cái gì mà nó cũng muốn miliket tức là mì ăn liền cho nó lẹ chứ không phải nấu nấu cái món này nấu cái món kia rồi mới dọn lên bàn ăn muốn tô mì chê miếng nước vô <laughs> xong à thì cái chuyện đó nếu <laughs> chúng ta muốn mà được như vậy nó rất là khó à thì ở trong cuộc đời này mình hành Phật pháp nó có nhiều cách nếu như chúng ta buông bỏ hết tất cả để chúng ta nhất tâm để chúng ta quyết chí chúng ta thực hành pháp thì đó là một điều hết sức là căn bản to lớn và ai hành pháp pháp sẽ hậu trì người hành pháp tức là sự hậu trì đây tức là cái tri kiến này sẽ miên viễn không bao giờ mất đi và sanh ra trong đời sau kính thưa quý vị vào chủng ngay cái chỗ mà ngay ở giữa cái quả lò của ác giáo con người của chúng ta có tránh tri kiến cũng vẫn đi tìm về mình không có bị không có bị pha mình không có bị xu hướng và quý vị nhớ một trong những cái điều nguy hiểm nhất đó chính là chúng ta không có một chánh tri kiến sáng suốt để nhìn hiểu về Phật pháp mà nhìn về Phật pháp để nhìn cái gì nhìn đó là cái sự tu tập đó là cái sự quán niệm về cái sự sanh sự diệt cái sự vô thường cái sự khổ não cái sự vô ngã và con đường chánh đạo là là con đường gì đó là con đường bát chánh Bác chánh đạo con đường chánh giác đưa chúng sinh vượt thoát bờ mê. Chúng ta phải hiểu có một chánh tri kiến dẫn đầu. Nhờ có tri kiến dẫn đầu, hiểu đúng, biết đúng, cho nên mới suy nghĩ đúng, lời nói đúng, nghề nghiệp đúng, nuôi mạng đúng. Và lúc đó mới cái gì? niềm định cần xuất hiện. Và từ đó chúng ta mới vào tu. Chúng ta mới biết à giữ giới, tức là giới và chúng ta phải biết an trụ tâm của mình tức là định hay là niệm và lúc đó có cái sự tỉnh thức trong cuộc đời mới biết được như là chúng ta thấy chúng ta đang buồn khi mất người thân sự thật ra cũng không dễ dàng đâu quý vị dẫu biết rằng bóng câu cửa sổ vẫn biết rằng có có không không ha rồi mất đi ha vẫn cảm thông lý khổ đại đồng đã đồng đã đành đành vậy nhưng lòng của chúng ta khi phải chia lìa một người thân của chúng ta đó là chồng vợ con anh chị em cha mẹ lòng chúng ta phạm phu không sao không đau khổ gặp nhau trong cõi vô thường biết rằng giả tạm mà vẫn thương tiếc hoài ủa tại sao kỳ vậy ta <laughs> phải không phải không quý vị đừng có nói chúng ta phải phải phải lột tả ngược lại mình giận cái người đó lắm nhưng điều mà lúc mà người ta chết đi mình tha thứ họ liền thôi kệ thà là họ sống đi mà muốn làm gì làm ha cái đó cái khổ của chúng sinh mình biết rằng bởi vì mình chưa có một nội công thâm hậu chưa có có cái nền mà thực hành pháp nó ngắm pháp cho chúng ta từ tiền thân là chúng ta hiểu được bỏ lệ bỏ đi liền quý vị biết đối với các bậc thánh hiền từ ngày xưa khi mà gặp phật Ờ, là lúc đó họ chín mùi rồi chín mùi cái đạo quả rồi pháp độ đã thành viên mãn rồi cho nên phật vừa khởi một cái lên là họ bỏ hết họ đi theo phật liền còn ngày hôm nay mười vị phật xuất hiện trước mặt ta chúng ta cũng bỏ không nổi bởi vì cái chúng ta chưa có cái phước ba là mật mà chúng ta chưa có có có thực hiện đâu nó đóng cả băng cả lớp ha chúng ta phải nhớ như vậy cho nên ở đó cần lắm những người chúng ta tự thân biết gội rửa những cái gì sôi sáng cái tâm trí của mình để chúng ta có một cái cái an trú ở trong pháp nguyện đời đời kiếp kiếp con theo chánh giáo con theo lời dạy của phật biết nhân biết quả à, à biết nhân biết quả biết sự vô thường biết sự khổ não tu tập theo con đường bát chánh đạo mà không phải là ý nguyện nguyện thôi mà nguyện đây là chí nguyện chứ không phải là nguyện khấn vái van sinh mà chí nguyện mà ít chăng nó rằng Parikasti nếu như nguyện vọng đúng thì sẽ đưa đến đúng nguyện vọng sai thì sẽ đưa đến cái sai đó chắc chắn là như thế à, kính thưa toàn thể quý vị hôm nay chúng tôi có đôi điều thuyết giảng cái câu Phật ngôn mong rằng tất cả chúng ta dù hoàn cảnh có như thế nào điều kiện có ra sao nhưng một lòng chúng ta biết kính tin tam bảo đức Phật giáo pháp và chúng tăng Đặc biệt, chúng ta biết kính tin giáo Pháp. Biết kính tin giáo Pháp đó là chúng ta tin có sự chuyển mê khai ngộ, tin có chân lý, thì chân lý đó sẽ soi sáng. Tin có cái ánh sáng giác ngộ, ánh sáng trí tuệ đó, chúng ta đang đã đi tìm và chuẩn bị vật liệu để thắp sáng ánh sáng trí tuệ đó. Chính là sự trú pháp, hành pháp của tất cả chúng ta ở hiện tại này cũng như ở kiếp lai sinh mong rằng tất cả chúng ta luôn luôn một lòng nguyện theo đạo, nguyện theo những cái lời dạy của Phật, biết tinh nhân, tinh quả, biết nghiệp quả, biết sự vô thường, khổ não vô ngã, ngũ quẩn là vô thường, chấp thủ là đau khổ và các pháp là vô ngã. Cho nên chúng ta hãy nhớ như vậy và nguyện đời đời kiếp kiếp chúng ta đi theo con đường chánh đạo để chúng ta được an lạc và sớm chúng ta thành tù cái nguyện ước chánh dứt khổ đau sinh tử luân hồi này À, kính chấm dứt thời dẫn thuyết nơi đây, nếu có điều chi sẽ thất kính ngưỡng mong toàn thể quý vị quan hệ kính dân phần phước lành để Đức Trời được thích tứ đại thiên vương. Các vị chư thần, chư thiên hộ trì chánh pháp, nhất là các vị chư thần, chư thiên tại chùa siêu lý này. Mong tất cả chư vị quan hỷ và hộ trì đến cho chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử và nguyện dân phước này đến Phật tử Thiện Nam Lâm Kim Đắc pháp danh Thiện Phước hôm nay 49 ngày ngưỡng mong mong rằng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 con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân đức ca phần là đấng chi tôn chi thân các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến phật bảo cứu tôi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hàng pháp bảo là pháp học và pháp hành các tội lỗi mà con đã dối, phạm đến pháp bảo vui sinh phát bảo xa tội lỗi ấy cho con con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con Apiwa silisana chăng vô tha pa cha yino chattaru Thama và yuvano sukhang bà Tất cả phước báo hằng có đến người Cầu xin chư thiên hộ trì cho người Giỏi nhờ quái đức của chư Phật Do nhờ quái đức của giáo pháp do nhờ quay đức của chư tăng các sự an lạc thường thường đến người xa thu xa thu lành thay ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong dòng tịnh xa ngự yên hàng ngày ngự nơi đền tháp xưa nay những về sẽ dùng pháp thi tiền bệ cúng dân rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn não phước hằng hạ xa tỷ khô chẳng lộn trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu thiện công phu đều là thấy chủ động phù trợ nhân những người trong khắp thôn lâm kiệu cư châu quân đưa phần an cương chúng sanh buông lội không thường nọn thai thấp quá khi nương pháp lành Giải thoát pháp bảo nên hành Đặng mà dứt khổ chuyện quanh đo đài Cầu cho ơn thịnh lâu dài Pháp thiện trí thức các ngày mở mang Bậc tu sinh được bình an Cầu cho tăng chúng các hàng quả nhau lại thêm phẩm hạnh thanh cao những quả lợi ích kết mau kịp thì cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y phật rồi xin cho cả thảy chúng con tận quá trọng pháp phật rồi giáo truyền do sở phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngài vị thay mặt cho đạo tràng chư phật tử thính pháp chúng con thành kính tri ân thượng tọa pháp sư đã ban bố cho chúng con thời pháp vô cùng quý báu Chúng con xin nguyện khắc ghi như lời vàng ngọc của Thượng Tòa, kính chúc Thượng Tòa sức khỏe, Phật sự sớm viên thành. Và giờ đây chúng con cung thịnh Thượng Tòa hội quy tăng phòng nghị chạy lao. Và tiếp theo chương trình sẽ là phần à, nghi thức ăn vị Phật. À, ngay giờ này thì à, chúng tôi xin mời quý tu nữ cũng như quý Phật tử quan hỷ phân tập về phía bên trên sân thượng cùng thịnh quý ngày dân hương niệm Phật Imehiri batu bandi sakare hi bua thang tham mang sang khang api bua cha ya mi ma ta mi ta gô la ban ta nan cha cha di khara tăng a tha ya xin mời à, ban ghi lễ tiếp hương Xin mời toàn thể đạo tràng cho Phật tử à, đọc theo sự hướng dẫn của chúng tôi. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng. Cầu xin quý ngài. Cầu xin quý ngài. Quan hỷ cử hành nghi lễ. Quan hỷ cử hành nghi lễ. An vị kim thân. An vị kim thân. Đức từ phụ thích ca mâu ni. Đức từ phụ thích ca mâu ni. Để chúng con. Để chúng con. Có nơi nương nhờ. Để nơi nương nhờ. Lễ bái cúng dường. Lễ bái cúng dường. Và thực hành theo lời Đức Phật dạy. Và thực hành hành theo lời Đức Phật dạy. Ngõ hầu cho chúng con. Ngõ hầu cho chúng con. Được sự lợi ích được sự lợi ích sự tấn quá sự tấn quá sự bình an lâu dài sự bình an lâu dài và sớm gieo duyên lành và sớm gieo duyên lành giải thoát trong ngày vị lai giải thoát trong ngày vị lai lần thứ nhì chúng lần... con thành tâm cung thỉnh lần thứ nhì chúng con thành tâm cung thỉnh lần thứ ba chúng con thành tâm cung thỉnh lần thứ ba chúng con thành tâm cung thỉnh อิมังบุตทารูปังอาเตธามะดุติยัมปิอิมังบุตทารูปังอาเตธามะตาติยัมปิอิมังบุตทารูปังอาเตธามะอิติปิโสภะกวังอะระห สัมมาสัมพุทโธจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิดงอนุตตรโปุริสดัมมาสังเดวามนุสานังบัวตปะกวาติสวคาโตปะกวาตาธรรมมสา ปัสสิกงองปนายิโกปัจจตังเวดิตาบุญยงเอติสปัติปันโนภะกวโตสาวกสังโฆจุวติบันโนภะกว Bhagavato Sāṅvaka Sāṅkho Nyāme Chivati Panno Bhagavato Sāṅvaka Sāṅkho Nyādinam Chātāri Purisa Yugāni kỳ này vô an cha li ca ra này vô anu ta rang Buôn nhạc khe tăng ca sa ti quan đa mi chê ti yang sam bang sa pa ta ne su ma ti กทาตุมหาบัวเทนบัวตารูปังสกาลังสดาวันดามิเจติยังสัมปตาเนสปเตทิตังสาเรเรกตาตุมหาบัว วันดามิเจติยังสัพพังสัมปัตตาเนสุปเตสาเรเลกาตาตุมาโปเทนบวชสักลังสาดามการุณิโกนาตอยตายสัมปปานินัง ระมิสัมปะปะตัสัมบทิมวตมังเอเตนะสัจจวันเจนะโหตุเตจยมังกลังจยันโตโบธิยามัวเลสัพยานังนันลิวัตโนเม ุจยงหงุจยาสุจยมังกาเลงอปาราจิตาปาลันเกสิเสบตาวิบกคาเรสัมบบวตานังอากาปโตปะโมดติสุนาคาตังสุมังกาลังสุปปาตังโสติ สุเยทังรัมมัจจาริสุปาดักขินังกายกรรมังกรรมังบาดาขินังบาดาขินังมโนกรรมังบัลิทิเตบาดาขินังกาตมาลาปันตาเต a đa khi nê yang đuôn ni mê tăng a qua mang ga lan cha yo cha ma na po sa cô na sa sa do pa bang ga đua su pi năng a can tăng thua ta a pa we na we na sa men tu yang đuôn ni mê อวมังกาลันจโยจามนาโพสกุณาสสะโดปาปะกะหอนโดสุปินังตังตังตั อะลูปาเวนะวินาสัมเณตุยังดวนนิเมตังอะวามังกาลันจะโยจามะนาปุสกุนาสัสานโดปาปะกะหอนโดสุปินังอะกังตังสังคาอะวาเวนะวินาสัมเณตุดุขังปาตา ni đô kha pa ya pa ta cha ni pa ya so ka pa ta cha ni so ka hon to sa pe pe pan ni nong và ta cha am nghe nghe sam ba tăng buôn nhà sam ba đang sa pe đề và nút môn Nam to sam ba sam ba đề Setia danang dadang tosata ya silang gakan pada pawak napi datahon to gacan to dewata Sambaso sam ba so avijja bacchaya sankhara sankhara bacchaya vinyanang bacchaya namarupang namarupa bacchaya salayatanang salayatana bacchaya pasong bacchaya vedana vedana bacchaya ta अन्न तन्नपात्ययमुपादानं पादानपात्यय पवो จเตวะจยะจารามรณังโสขปริเดวะดุขคาดมมนาสุปายาสังเอวะเมตาสเกวะลาสะดกักขันทาสะสมุดายงโหติอเวจายะเตวงวะเสสวิระนิโรธสังฆารนิโรธสังฆาร นิโรธาเวียนญาณนิโรโทเวียนญาณนิโรธารูปังนิโรโทนามารูปังนิโรธาสลายตานานิโรโทสลายตานานิโรธา นิโรธเวนะนานิโรธาตัณนานิโรธตัณนานิโรธังอุปาดานะนิโรธงอุปาดานิโรธาปวะนิโรธปวะนิโรธาจาตินิโรธจาตินิโรธาจารามารนังโสก Shanti eva me tassa ken valassa dokha Niroto hoti kusala tammang kusala tammang Abhyakata samma sukhanya vedanaya samma ยะเวดานายะสัมปยุตตาธรรมังอทุกขมสุขายะเวดานายะสัมปยุตตาธรรมาวิปากาธรรมาวิปากาธรรมธรรมัง วิวากนวิปากธรรมธรรมังอุปาเดนุปาดานิยธรรมังอนุปาเดนุปาดานิยธรรมังอนุปาเดนานุปาดานิยธรรมาสังกิเลสทัสังกิเลส ทัสสังกิเลสิกาธรรมังอสังกิเลทัสสังกิเลสิกาสเวตากะสเวจาราธรรมังอเวตากะจาราตาธรรมังอเวตากะเวจาราธรรมาปิสหกตาธรรมาสุขสหกตาธรรมังอุเปกัง รรมาดัสเนนะปังอาตาปะธัมมาภาวนายปังอาตาปะธัมมาเนวดัง ตปะธรรมาดาสเนนะปังอาตาปะเหตุกาธรรมาภาวนายปังอาตาปะเหตุกาเนวดาสเนนะนะภาวนายปังอาตาปะเหตุกาธรรมาอาจยกามิโนอาปจกามิโนธรรมาเนวจยกา

माना ब्राह्मणा थां माहेना थां मा माचि पनेता ธรรมาตานิยตาธรรมังอนิยตาธรรมมักกะรัมมนาธรรมมักกะเหตุกะธรรมมักกะปินิโนธรรมังอุปันนาธรรมังอนุปันนาธรรมังปาริโนธรรมัง มาปัจจปันนาธรรมังเตตาพรหมนาธรรมามกตาพรหมนาธรรมาปัจจปันนาพรหมนาธรรมังอาจาตาธรรมาปะเหตาธรรมังจาตปังเหตาธรรมัง รัมมนาธรรมะปะเหตารัมมนาธรรมังอาจาตปังเหตาพรัมมนาธรรมังสนะสัมปติกาธรรมังอนิดาสนะสัมปติกาธรรมังอนิดาสนะปติกาธรรมะปาเวงติกาธรรมะสังกเนก สามาตังภาวตุสัพพมังกาลังราคันตุสัมบาเดวตาสัมบาบุตาโลภาเวนสติปวันตุเตภวตุสัพพมังกาลังราคันตุสัพพเดวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสดาสติปวันตุเตภวตุสัพพมัง Sangga Langga Kanto Sapa Dewata Sapa Sangga Nasada Sote Pawanto Te Setia Janagata Setamata Setamata Setamata Idang Itasmin Datanata Yasmin Sambasadana Cita Sum Sa thú sa thú lành thai Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây à, Hãy là mối duyên lành để dân khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai kính bạch chư tôn thì đức tăng kính thưa quý tu nữ cùng chư quý phật tử lời an vị phật đến đây đã hoàn mãn chúng con thành kính cung thịnh chư tăng Quang Lâm về Chánh Điện để tiếp tục chứng dự chương trình sáng hôm nay. Và xin mời à, quý tu nữ, quý Phật tử à, phân tập về Chánh Điện để tiếp tục tham dự chương trình sáng hôm nay. Xin mời quý vị. giờ này là giờ nên nghe pháp bảo xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo Còn xin dân các lễ vật này nhất là nhang đèn để cung phật pháp tăng tam bảo ngưỡng cầu cho các bậc ân nhân nhất là cha mẹ con và dạ, con đều được sự tấn qua sự lợi ích sự bình an lâu dài Nam mô ta sa pha ga Tassa Bhagavato Arahato Samma sa Nam mô ta sa pha ga Tassa Bhagavato Arahato Samma sa Nam mô ta sa pha ga Tassa Bhagavato Arahato Samma sa con đem hết lòng thành kính làm lễ đức pháp qua đón ngài là bậc a ra hăng cao thượng đưa chân quả chánh biến tri do ngài tự ngộ hóa không thầy chỉ dạy con đem hết lòng thành kính làm lễ đức pháp qua đó ngài là bậc a ra hán cao thượng được chân quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy con đem hết lòng thành kính làm lễ đức phật pháp qua đó ngài là bậc a ra hằng cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy Đức Phật tham thiện về số tức quang à, Ngồi trên bồ đoàn dưới bóng cây bồ đề quý bao Và đấng thân toàn bọn ma dương Mà thành bậc chánh đẳng chánh giác Ngài là bậc tôi thượng hơn cả chúng sanh con đem hết lòng thành kính mà làm lễ ngài chư phật đã thành chánh giác trong kiếp quá khứ chư phật sẽ thành chánh giác trong kiếp vị lai chư phật đang thành chánh giác trong kiếp hiện tại này con đem hết lòng thành kính à, mà làm lễ chư Phật trong tam thế ấy y ti bi số phà ga qua ra hăng sam ma sam bua thô quy cha cha ra na sam ban nô thi sa tha Kavido Anutaro Bodhisadhamma Sarathisa Thadeva Manusanang Bhutto Phagawate Chẳng có chị đáng cho con phải nương theo Chỉ có Đức Ca Phật là quý bao nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này con đem hết lòng thành kính à, cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân đức phật là đấng chi tôn chi thanh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến phật bảo cuối sinh phật bảo xa tội lỗi ấy cho con các pháp đúng theo đạo bát chánh là con đàn đi của bậc thánh nhân là con đàn chánh dẫn à, người hữu tri nhập niết bàn được pháp bảo là pháp trừ diệt các sự lao khổ và các điều phiền não là pháp chỉ dẫn chúng sanh thoát khỏi cái khổ sanh tử luân hồi con đem hết lòng thành kính mà làm lễ pháp ấy các pháp của chư Phật đã có trong kiếp qua khứ các pháp của chư Phật sẽ có trong kiếp vị lai các pháp của chư Phật đang giáo truyền trong kiếp thiên tai này con đem hết lòng thành kính mà làm lễ các pháp trong tam thế ấy so ca tô và ga quả ta tham mô sang đi thì cô a ca lì cô ô bà na di cô bà cha tăng quê đi táp bố vĩnh nhô hay tây chẳng có chị đáng cho con phải nương theo chỉ có pháp bảo là quý bao nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này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 chư thánh tăng đã được trong sạch quy bao là bậc đáng cho người dân lễ cúng dường vì lục căn của các ngài đã thanh tịnh lòng tham muốn đã dứt trừ là tăng đã thoát ly trần tục con đem hết lòng thành kính mà làm lễ chư thánh tăng ấy chư tăng đã đất đau cùng quả trong kiếp quá khứ chư tăng sẽ đất đau cùng quả trong kiếp vị lai chư tăng đang đắc ca đau cùng quả trong kiếp hiện tại này còn đem hết lòng thành kính mà làm lễ chư thánh tăng trong tam thế ấy su ba bản quả sa và Subati ba Phagavato bản Sankho Subati Bano quả Phagavato nha và bà tây bản nô và ga quả tô sa và ca sang cô sa mê chỉ bà tây bản nô và khá sang cô và đi đăng cha ta rì bô ri sa du ga ni a tha bô ri sa bốc ga la e sa pha ga quả tôn cô á hồ này vô ba hồ này vô kỳ này vô anh cha li ca ra ni vô a nu ta rang phun nha khe tăng lô ca sa tây chẳng có chị đến cho con phải nương theo chỉ có đức tăng là quý bao nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cuối xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp ngọc xa lời đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi con xin lễ bái các phần bảo tháp xa lời kim thân Phật đà Bồ đề khấm cõi xa bà Luôn luôn thành kính hương qua cúng dường Chúng con xin cung dường tam bảo Bao cảnh qua toàn hảo hiến dân Cầu mong thoát chúng mê trần Niết bàn chống đến hầu gần thế tôn Qua này sẽ bất toàn dưỡng cảnh Ấu rũ giận hình anh còn chi chúng còn phải chịu thế này xa thân ngũ quẩn chuyện gì bất thường Dạ chí thành kính dân Đức Phật Cành quá tươi làm vật cúng dường Tỏ chút lòng nhớ tưởng ơn sâu đơn cha lành đạo màu chỉ dạy lý vô thường giảng giải phân minh sẽ thân con truyền miễn thay đổi như qua này tàn cõi nay mai khổ sanh già không ai tránh khỏi phận ba đạo mòn mỏi chết đau cành hoa tươi gieo tạo phước lành núp bóng từ nhận nại trao tâm theo chân phật thoát trần diệt khổ tìm đạo quả phổ độ trần gian lại phật tổ chỉ đàn siêu thốt sớm đưa con tiếng đạt niết bàn con đem hết lòng thành kính làm lễ hai mươi tám vị chánh biến chi mười hai ngàn vị chánh biến chi và năm trăm ngàn vị chánh biến chi con đem hết lòng thành kính làm lễ pháp bảo và tăng bảo của các vị chánh biến trị ấy do sự lễ bái cúng dường xin nhờ quay lực các bậc chánh biến chi mà những điều rủi ro và sự tai hại thái điều diệt tận còn đem hết lòng thành kính làm lễ năm mươi lăm vị chánh biến chi hai mươi bốn ngàn vị chánh biến chi và một triệu vị chánh biến chi làm lễ pháp bảo và tăng bảo của các vị chánh biến trị ấy do sự lễ bái cúng dường xin nhờ khoái lực các bậc chánh biến tri mà những điều rủi ro và sự tai hại thái điều diệt tận còn đem hết lòng thành kính làm lễ một trăm chính vị chánh biến tri bốn mươi tám ngàn vị chánh biến tri và hai triệu vị chánh biến tri còn đem hết lòng thành kính làm lễ pháp bảo và tăng bảo của các vị chánh biến trị ấy do sự lễ bái cúng dường xin nhờ quay lực các bậc chánh biến tri và sự tai hại thái điều diệt tận con đem hết lòng thành kinh làm lễ một trăm chín vị chánh biến tri bốn mươi tám ngàn vị chánh biến tri và hai triệu vị chánh biến tri con đem hết lòng thành kính làm lễ pháp bảo và tăng bảo của các vị chánh biến trị ấy do sự lễ bái cúng dường xin nhờ quay lực các bậc chánh biến tri mà những điều rủi ro và sự tai hại thái đều diệt tận nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan trai lẫn nhau hãy cho được sự yên vui đừng có khổ đừng làm hại lẫn nhau đừng hiệp lượng hãy cho được sống lâu đừng có bệnh hoạn hãy cho được thành tựu đầy đủ hãy giữ mình cho được sự yên vui tất cả chúng sanh đến khổ rồi xin đừng cho có khổ đến sự kinh sợ rồi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 Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây Hãy làm mối duyên lành Để dứt khỏi những điều ô nhiễm Ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai Thì à, thay mặt cho ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng à, kính mời à, cô Quyên, cô Thủy, chú Lâm cô Thảo, quý vị quan thị có mặt phía trước để dân hương cung dường Tam Bảo. Con xin dân các lễ vật này Nhất là nhang đèn để cung Phật Pháp Tăng Tam Bảo ngưỡng cầu cho các bậc nhân nhất là cha mẹ con và con đều được sự tân hoa sự lợi ích sự bình an lâu dài xin mời quý vị cắm hương vào đỉnh hương Xin mời à, quý vị à, à, sau khi dân hương xong quý vị quay về chỗ ngồi của mình. Và tiếp theo chương trình là phần nghi thức thọ trì quy giới. Xin được trân trọng kính mời cô Tông Quệ quan hệ hướng dẫn đạo tràng trên Phật tử phần nghi thức thọ trì quy giới. Trân trọng kính mời cô. Bạch qua đại đức tăng chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để dân giữ hành theo cho được sự lợi ích bạch qua đại đức tăng chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để dân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì bạch qua đại đức tăng chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để dân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba con đem lòng thành kính xin quy y phật con đem hết lòng thành kính xin quy phật con đem hết lòng thành kính xin quy pháp con đem hết lòng thành kính xin quy tăng con đem hết lòng thành kính xin quy phật lần thứ nhì con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì con đem hết lòng thành kính xin quy phật lần thứ ba con đem con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba dạ xin dân con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự sát sanh con xin vâng giữ điều học là quý con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự trộm cướp con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự tà dâm con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự tà dâm con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự nói dối con xin vâng giữ điều học là có ý tránh vâng xa sự dễ vui con xin vâng giữ điều học là quý ý chân sai sự dễ vui uống rượu và các chất sai chư phật tử đã hộ trì đủ giới ra tam bảo và ra quy diễn hành theo quy định chính xác đến trọn đời chẳng nên dị như quy dạ xin dân vâng. các chúng sẽ được sanh về mỗi đời cũng nhiều dị giới các chúng sẽ được đầy đủ tài sản cũng nhiều dị giới các chúng sẽ được giải thoát niết bàn cũng nhiều dị giới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 chư quý Phật tử cùng bà con thân quyến của gia đình Thí Chủ quý mến. Kính bạch quý Ngài, kính thưa toàn thể quý vị, trong kinh Đức Phật có dạy bổn phận của người con đối với cha mẹ là phải luôn thương yêu kính trọng và chăm sóc cha mẹ khi còn hiện tiền. Còn nếu như cha mẹ đã vất vả thì làm phước cúng dường và tạo nhiều thiện sự để hồi hướng đến cho cha mẹ. Vì bởi cha mẹ là hai bậc có công lớn nhất trong việc sanh thành, chăm sóc và dạy dỗ con cái nên người. Và để thực hiện và để thực hành theo lời Đức Phật đã dạy và cũng để đền đáp công ơn muôn một của người cha thân yêu nên sáng hôm nay ngày mùng 4 tháng 10 năm 2022 nhằm ngày mùng 9 tháng 9 năm nhâm dần Phật lịch 2566 các con các cháu của Hương Linh Cố Phật tử Thiện Phước Thế Danh Lâm Kim Đắc Cung Thịnh Chư Tăng các nơi quan lâm về chùa siêu lý quận 6 để thiết lệ trai chiên cúng dường tứ sự đến đại chúng tăng già ngõ hầu tạo phước báo hồi hướng đến hương linh cố phật tử đạo các phản hôm nay nhân lễ tuần chung thất của hương linh kính gửi bông chư tăng từ bi chứng minh cho tấm lòng hiếu thảo của các con các cháu của cụ ông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 ngày Hòa Thượng Giác Giới Viện Chủ Chùa Phiên Giác ngày Hòa Thượng Pháp Chất Viện Chủ Thiền Viện Nguyên Thủy ngày Hòa Thượng Thiện Phúc Chủ sứ Chùa Tự Quang ngày Hòa Thượng Quang Minh Viện Chủ Chùa Phật Bảo Thượng tòa Thiện Đạt Chủ trì Chùa Giác Quang Thượng tòa Tuệ Quyền Chủ trì Chùa Quảng Kim Thượng tòa Tuệ Dũng Chủ trì Chùa Tứ Phương Tăng Thượng tòa Thiện Mẫn Phó Chủ trì Chùa Pháp Quang Thượng tòa Minh Đức Chủ trì Chùa Tự Quang Thượng tọa Tâm Lượng Chủ sứ Chùa Sa Lợi Phật Đài, Thượng tọa Chân Thiện Chủ trì Chùa Cồ Đàm, Đại đức Minh Thông Chủ trì Chùa Tháp Vàng, Đại đức Thiền Lộc Chủ trì Chùa Tịnh Giác, cùng chư tôn thì đức tăng trụ trì và đại diện các chùa thuộc Phật giáo Nguyên trị Việt Nam các ngài đã quan hệ nhận lời thỉnh mời của ban tổ chức chúng con quan lâm về chùa siêu lý để chứng dự buổi lễ sáng hôm nay và chúng tôi cũng rất quan hệ được đón tiếp quý tôn nữ chứ Phật tử cũng như bà con thân quyến của gia đình thí chủ đồng quan hỷ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 kính bạch à, kính bạch à, chư vị trưởng lão kính bạch chư tăng kính thưa quý cô tu nữ và toàn thể quý vị phật tử hôm nay là cái ngày à, chung thất của vị phật tử, của một vị cố phật tử pháp danh là thiện phước thế danh là lâm kim đắc thật ra thì ở các vị phật tử ở trên Sài Gòn này thì ờ, có lẽ cũng không có nhiều người biết đến thầy nhưng mà đối với ờ, bản thân của chúng tôi nói riêng đó và ngôi chùa sư lý Bình Long á, thì thầy vốn là một người mà cùng với ờ, ngày hòa thượng Giác Sơn và hòa thượng Giác Giới để thành lập cái ban tu thư chùa sư lý và thầy cô cũng là người mà dạy băng hóa cho mấy chú giới tử và các sư nhỏ tại chùa Su Lý và bản thân của chúng tôi khi làm giới tử đó thì à, cũng học được à, từ thầy cô và nhân ngày hôm nay đó thì à, trung thất của thầy do vì gia đình quyến thuộc hiện tại ở Việt Nam đó, thì phần lớn ở trên Sài Gòn cho nên tổ chức ở tại chùa này thay vì chùa siêu lý Vĩnh Long và chúng tôi cũng nhớ cái ơn của thầy vừa là một người Phật tử hữu công với chùa Sư Lý bình Long và cũng là một người hữu ân của cá nhân của chúng tôi thì ờ, nhân cái ờ, phần chung thất của thầy thì chúng tôi nghĩ rằng là trong cái công việc ờ, xây dựng chùa đó thì tới ngày hôm nay nó thì cũng cũng cũng khoảng được 90 phần trăm và nếu mà chờ khi mà làm hoàn thiện đó thì chư tăng và quý vị Phật tử đã vào mùa Cách Thí Đá và do đó chúng ta cũng không có cái thời gian nhiều để à, cung tỉnh quý ngài và do vậy à, nhân ngày hôm nay nữa thì à, nhân sự tùng sự chúng con cung tỉnh chư tăng để cúng dường hướng nguyện công đức đến đến thầy vừa mãn phần đồng thời thì chúng con cũng nhân có sự chứng dự đông đảo của chư tăng để các ngày tụng kinh ăn vị phật và trong các khoảng thời gian mà xây dựng thì bản thân chúng con có phát nguyện rằng khi chùa Thành Tụ đó thì à, chúng con sẽ cũng tỉnh chư tăng đến à, để à, an vị Phật và hồi hướng chư thiên thì nhân ngày hôm nay tuy rằng là công việc chưa xong nhưng mà thời gian không có cho nên là ngày hôm nay cũng là cái ngày mà ờ, xem như là lạc thành cái chuột siêu lý và ờ, bạch chư tăng thưa các vị là sở dĩ mà ở đây chúng con làm lâu dài như vậy đó là các vị con nghĩ rằng mỗi lần làm thì nó hơi khó khăn và cũng may là nhờ sự giúp đỡ của thượng tọa thiền đạt hỗ trợ thầy thợ cho nên con thấy rằng là cái nhóm thợ này nó huy làm à, rất là nhiệt tình bởi vì họ là những người phật tử do vậy à, sẵn à, tu sửa nhiều lần nhiều nơi trong chùa và chính điều đó mà thời gian kéo dài khá lâu đến hôm nay cũng khoảng có lẽ cũng trên cũng trên năm tháng và trong suốt cái khoảng thời gian xây dựng đó thì con được sự ủng hộ của chư tăng đó là ngày hòa thượng tăng định ngày hòa thượng nhất giới và thượng tọa tiêu nguyên đó là cúng dường để à, tôn tạo cái ngôi tháp thờ của ngài tịnh sự bởi vì các vị này cũng là đệ tử của ngài thì vậy thì ngày hôm nay như chư tăng và các ngày các vị thấy đó là cái tháp thờ của ngài con cũng làm chưa làm xong lý do là ở trên à, ở chùa này à, khuôn viên nhỏ cho nên con tận dụng ở đây để làm nơi nơi thờ Phật, nơi thờ ngày tịnh sự và thờ tâm Tạng. Chính vì vậy mà con phải cân nhắc nhiều cái cái mẫu khác nhau cho đến ngày hôm nay con cũng chưa có ưng ý được cái mẫu nào do vậy mà con nghĩ rằng à, thời gian thông thả thì sẽ làm tốt hơn do vậy mà chưa tăng đến ngày hôm nay và các vị phật tử thấy thì cũng còn các cái bức tường trống và thật sự thì trong khi mình à, con làm ở đây nữa thì chưa tăng ở các chùa nhất là các vị vinh ừ, đệ thân gần như là ngày à, thượng tọa quang minh luôn luôn hỏi thăm để nhờ chư tăng cái chùa Phật Bảo qua giúp đỡ dùm rồi thiện tọa thiện đạt thì hỗ trợ thầy và đặc biệt ở đây là con có một vị sư đệ rất là dễ thương đó là thượng tọa chương thiện lần nào làm chùa nó thì sẽ cũng à, lên đây để có nhiều cái đóng góp mà mà sẽ có những cái đóng góp rất là quý báu thật ra thì khi mà con làm nó cũng không có bản vẽ làm ở đâu thì à, tính chung chung như vậy thôi nhưng mà chi tiết đó thì có đôi khi rất là khó khăn sư là một người hỗ trợ rất là nhiều và bên cạnh đó có các vị ờ, huynh đệ khác như thượng tọa Minh Đức, thượng tọa Phước Thịnh và đặc biệt ở đây xin ờ, được cảm cảm tạ chú Toàn tức là người thầu xây dựng ở đây trong nhiều lần kể cả buổi lễ ngày hôm nay thì ờ, chú đã đôn đốc thầy thợ làm việc ngoài giờ để có được cái buổi lễ tương đối là gọn gàng như thế này chứ nếu mà không nhóm thợ làm ở đây mà không có hỗ trợ thì chắc chắn rằng cũng không có thể là thể làm lễ được và ở đây thì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 À, tiếp theo ờ, chương trình sẽ là lời à, à, tác bạch cầu an cũng như dân quê Đê Tăng. À, xin được mời cô Tông Quệ quan Kỳ hướng dẫn đạo tràng theo phật tử dân lời tác bạch. Xin trân trọng kính mời cô. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Nam mô Savagawato Arahato Samma Sambuddhasa Kính bạch chư đại Đức Tăng Cầu xin chư đại Đức Tăng Tụng kinh cầu an lành Đến cho gia đình các con cháu của cố Phật tử thiện phước Thế danh Lâm Kim Đắc cùng toàn thể chư Phật tử hiện diện nơi đây để ngăn ngừa và tránh khỏi những điều rủi ro tai hại cho được thành tựu những hạnh phúc khiến cho tất cả sự khổ não kinh sợ nhất là tật bệnh đều được tiêu tan lần thứ nhì lần thứ ba bạch quá chư đầy đức tăng được rõ những thực phẩm này của chúng con làm hiệp theo lẽ đạo được cũng hiệp theo lẽ đạo chúng con xin hồi hướng đến các bậc ân nhân của chúng con đã quá dạng chúng con xin dâng những thực phẩm này gọi là lễ trai tăng cùng các lễ phẩm này xin dân cũng đến chư tăng xin phật chứng minh xin cho các bậc ân nhân của chúng con nhất là lễ chung thất 49 ngày mất của hương linh cố Phật tử Thiện Phước thế danh Lâm Kim Đắc mất sinh năm 1938 mất ngày 16 tháng 8 năm 2022 hưởng thọ 85 tuổi cùng thân bằng quyến thuộc ông bà cha mẹ nội ngoại hai bên của chúng con đã quá dạng được hay biết rằng phước báo của lễ trai tăng này về phần các vị đó và cầu xin cho các vị đó được phép đến thọ hưởng tùy ý khi thọ hưởng rồi thì được thoát khỏi những điều lao khổ được kết quả làm người quả trời cùng quả niết bàn và cho được theo như ý muốn đến các bậc hữu ân của chúng con đã quá dạng nhất là đến cố Phật tử thiện phước Thế danh lâm kim đắc và thân quyến của chúng con đã quá dạng Do, do theo phước báo Chạy vào không dứt Lần thứ nhì Lần thứ ba Kính bạch chư đầy đức tăng Chúng con xin thành kính Cúng dường y và vật dụng này đến chư đại đức tăng cầu xin chư tăng quan hỷ nhận lệnh y và tứ vật dụng này cho toàn thể gia đình chúng con nhất là gia đình của chư thí chủ hôm nay được sự tấn hóa sự lợi ích sự bình an lâu dài chúng con thành tâm tác bạch cúng dường lần thứ nhì lần thứ ba sau lễ tác bạch cúng dường chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời à, cô Quyên, cô Thủy, dân một Mâm Quê và những bộ y cúng dường để chư tăng. Quý vị dân à, một Mâm Quê và à, còn lại thì quý vị dân y con đang các thành viên trong gia đình còn lại chúng ta mỗi người một phần để gia đình chị liên cũng dường một con quen À, các vị có à, lễ phẩm à, cúng dường thì à, cũng xin mời quý vị quan kỹ tiến lên phía trước để cúng dường để chư tăng. À, sau khi cúng dường xong thì quý vị quan kỹ quay về chỗ ngồi ban đầu của mình tịnh và chúng con xin thành kính cung thỉnh ngày quả thượng thiện pháp cùng với chư tăng bảo khóa kinh cầu an, cầu siêu và chúc phúc chúng con thành kính cùng Thánh Hòa Thượng. Dạ, Thích Ca Mâu Ni Phật à, kính bạch chư tôn thì đức tăng kính thưa quý tu nữ cùng chư Phật tử lễ cúng dường trai tăng được tổ chức tại chùa siêu lý sáng hôm nay đến đây đã thành tựu phiên bản thay lời cho thượng tọa trụ trì chùa siêu lý quận 6 chúng con thành kính tri ân chư tôn thì đức tăng các nơi đã không quản ngại đường xá xa xôi nhận lời thỉnh mời của ban tổ chức chúng con quan lâm về chùa siêu lý để chứng dự buổi lễ sáng hôm nay chúng con xin cầu chúc cho quý ngài pháp thể khang an đạo tâm tăng trưởng đạo quả sớm viên thành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 bi quan toàn lãnh thấu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hậu mắt ngay có người làm phước được rày lại đêm hội hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh quan hỷ lãnh chúng hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mang trường xin thâu phước báo cúng dường qua thành thực phẩm mùi hương thọ lòng y đăng nô nha tây năng ngô tu su khi ta ôm tu nhà ta vô y đăng nô nha tây năng hồ tu su khi ta hôm tu nhà ta vô y đăng nô nha tây năng hồ tu su khi ta hôm tu nhà ta vô do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai buổi lễ đến đây đã bằng mạng chúng con thành kính cung thịnh chư tăng quan lâm trai đường để thọ trai